Xin chào các bạn Chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình à, Hôm trước mình có đi à, công tác các bạn Học tập và rèn luyện ở dưới trường à, Phủ Lý Cao đẳng Thủy lợi, Thủy lợi Bắc Bộ, Phủ Lý Hà Nam Thì trong mấy anh em mình cũng có đi ăn uh, liên hoan Giao lưu cùng nhau ở, nhà hàng Minh Nguyên Món ăn là món um, lẩu cá tầm các bạn lẩu cá tầm thì đúng là lần đầu tiên mình được ăn nó rất là ngon Đấy, giá cả nó thì cũng mắc nó khoảng uh, ờ, 400.000 một uh, cân nhé các bạn nhé mâm 6 người ăn thì nó rơi vào khoảng 3, 3 cân 1 triệu 2 chưa kể những gia giảm khác nữa vừa rồi thì <clears throat> hôm trước mình đã quay rồi nhưng mà mình uh, chưa biên tập và chỉnh sửa video được ấy thì hôm nay mình uh, biên tập video và quay đăng lên cho các bạn xem Đấy, các bạn hãy cùng mình xem ờ, hết video clip ờ, lẩu cá tầm nha anh em nhá anh em đi vào đi lần hai ba lần được đúng một lần được chưa cho anh quay phim nhá anh ăn chút xin mà cũng cho quen chứ làm gì cái này trên đấy các cái đi ui đầy Bát này hai nhóm nha chú ý Anh hội đồng luôn giúp em đấy. Em ở đây thì em thì anh nói đặt mèo như vậy hội đồng thực phẩm ở đâu? Sao nói đặt cô cô mà lên 아, video mình làm đây dừng lại thôi các bạn nhé anh em ăn uống ở trong nhà hàng nó cũng hơi ồn ào mình không ờ, nói chuyện được nhiều với các bạn video này mình ờ, xin phép dừng lại mình ờ, chia sẻ một chút về cuộc sống ẩm thực và những món ăn Đấy, món cá tầm nay lần đầu tiên mình ăn rất là ngon và xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh mình